trong mối quan hệ làm ăn mang màu sắc gián điệp. Với ngân sách lên đến hơn 5 tỷ đô la cho mỗi năm, Nguyễn Thị Thanh Nhàn chỉ cần làm trung gian môi giới những thương vụ lớn thì có thể nhận lại lại quả những con số rất khủng khiếp. Việt Nam đã có những thương vụ mua vũ khí phía Israel với giá trị hàng tỷ đô la. Vì thế, các cơ quan mật vụ đối tác để mặt tới bà Nhàn là điều chắc chắn. Mà Việt Nam đâu chỉ mua vũ khí duy nhất của Israel đâu lên hình ảnh Nguyễn Thị Thanh Nhàn và Nguyễn Chí Dũng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch Đầu tư tại Trung Đông. Điều có thể khẳng định chắc chắn là Nguyễn Thị Thanh Nhàn đang được hai cơ quan tình báo bảo vệ ở châu Âu. Một trong số đó là cơ quan tình báo nổi tiếng của Israel. Chính cơ quan này thu xếp để Nhàn có các cuộc tiếp xúc với các ông chủ Ả Rập ở Trung Đông vào tháng 3 năm 2022 trước khi có thông tin sẽ chính thức bị khởi tố Phạm Minh Chính đã còn giao cho Nhàn thay mặt chính phủ Việt Nam trong các thương vụ mà sự hiện diện của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch Đầu tư Nguyễn Chí Dũng thì chỉ là một nhân vật có mặt mang tính hình thức mà thôi. Đây chính là nội dung được tài liệu mật tuyên bố và chúng tôi đã chia sẻ cùng các bạn. Tiếp theo, được biết thông tin việc Phạm Minh Chính có liên hệ với cơ quan tình báo Israel đã xuất hiện từ tháng 7 năm 2019. Khi đó là trưởng ban tổ chức trung ương, ông đã tới Israel và đã có cuộc tiếp xúc với nhiều thành phần ở Israel. Bởi tư duy phân tích có thể hiểu rất đơn giản là ngành tổ chức của Đảng Cộng sản Việt Nam, một đảng Marxist, thì liên quan gì và học tập được từ gì từ các đảng phái và các cơ quan của Israel, một nước theo đường lối tư bản của tôn giáo khác biệt hẳn với Việt Nam. Tài liệu mà cơ quan có liên quan của Việt Nam theo dõi đã được tiếp cận cho thấy bà Nhàn đã tham gia vào các phi vụ đàm phán mua bán vũ khí cho Tổng cục Tình báo Quốc phòng Việt Nam, viết tắt là Tổng cục 2, Bộ Quốc phòng. Một nhân vật vị trí lãnh đạo của công ty cổ phần tiến bộ quốc tế IC tên là Thế Anh đã có mặt trong cuộc đàm phán mua sắm trang thiết bị quân sự và vũ khí của Tổng cục 2. Chi tiết này đã được cơ quan có liên quan ghi nhận từ giai đoạn 2017 đến 2018. Và vì sao Thế Anh, một nhân vật làm việc cho công ty tư nhân IC do Nguyễn Thanh Nhàn làm chủ tịch, lại có thể được Tổng cục 2 đưa vào tham gia các cuộc đàm phán như vậy? Cũng tại thời điểm này, Thế Anh còn là đại diện của công ty VID của Israel. Công ty này được xác nhận là công ty của cơ quan tình báo Israel, chuyên thu thập dữ liệu. Đây là hình ảnh thêm hình ảnh về Nguyễn Trí Dũng và Nguyễn Thị Thanh Nhàn tại Trung Đông. Từ khi nào mà Tổng cục 2 đã bị cơ quan tình báo Israel xâm nhập và chi phối đến như vậy? Với khoảng vài ngàn tỷ mua sắm trang thiết bị và vũ khí mà Tổng cục 2 đã sử dụng trong thời gian qua, Trung tướng Tổng cục trưởng Phạm Ngọc Hùng đã vô tình hay hữu ý gắn kết quyền lợi với Phạm Minh Chính và Nguyễn Thị Thanh Nhàn một cách sâu sắc đến vậy. Hiện tại, cơ quan kiểm tra đã có kế hoạch thanh tra kiểm tra nhiều đơn vị của Bộ Quốc phòng trong đó có Tổng cục 2 và đó là câu hỏi vì sao Trung tướng Tổng cục trưởng Tổng cục 2 Phạm Ngọc Hùng lại quyết tâm kéo dài công việc mà không chịu nghỉ hưu bởi ông phải đối diện với hàng loạt các vấn đề bị kiểm tra, phải trả lời câu hỏi về sự minh bạch mua bán hàng ngàn tỷ đồng thiết bị và trong hợp đồng này, cơ quan tình báo Israel đã chi phối và can thiệp như thế nào. Thế Anh đã được một số cơ quan liên quan chú ý. Vậy ông Hùng có biết điều này hay không? Đây là hình ảnh khác của Nguyễn Trí Dũng và Nguyễn Thị Thanh Nhàn. Đấy là những gì về hoạt động của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn. Thực chất những gì được đưa lên mặt báo đều là phần nhỏ, không thể hiện đúng bản chất của sự việc. Đất nước Việt Nam đang bị nước ngoài chi phối. Nguyên nhân cũng bởi từ những con người như vậy. Vấn đề liên quan đến ông chính còn rất nhiều và chúng tôi sẽ chuyển cho các bạn ở những bản tin phía sau. Bản tin là một phần được tiết lộ từ Bộ Tài liệu Mật mà tờ Thời báo .d vừa nhận được